Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech 88 Như tiêu đề video ờ, thì các bạn cũng thấy được là hôm nay mình sẽ nói về vấn đề gì rồi Đây thực sự là câu hỏi mà mình nhận được từ rất nhiều bạn bè, người thân Phương Anh ơi, làm viewer hay là dùng máy tính rồi Sao chị thấy có laptop bé tí tẹo mà giá cũng tầm 30 triệu Mà cũng trong tầm giá 30 triệu lại có chiếc máy laptop to đùng Thế thì làm việc cứ mua máy nhỏ gọn cho tiện, tội gì phải mua máy to À, thực ra thì đa phần người mua laptop đều sẽ không có kiến thức về công nghệ, đặc biệt là về laptop lại càng khô khan. Cá nhân mình lúc mới làm video review laptop thì cũng ít để ý, bây giờ làm nhiều, có thời gian dùng máy laptop rồi mới cảm nhận được sự khác biệt giữa một laptop nhỏ gọn nhẹ và một chiếc laptop to đùng là như thế nào. Cụ thể để trả lời cho các bạn câu hỏi ở phần title video như thế nào thì các bạn hãy cùng mình xem hết video này nhé! Đầu tiên là về giá bán. Thực ra là giá đắt hay là giá rẻ thì mỗi chiếc laptop đều có giá trị nhất định mà mỗi hãng hướng tới phân khúc nhất định. Ví dụ là như dòng Dell Precision là laptop chạm đồ họa hướng tới người dùng làm việc liên quan tới multimedia chuyên nghiệp, các kỹ sư công trình, xử lý tính toán mô phỏng, hay là dòng XPS là rất là nhỏ gọn mà mình cũng đã từng làm review vài máy như là XPS 9370, 9380 chẳng hạn thì lại hướng tới người dùng làm việc văn phòng nhẹ nhàng, thường xuyên phải di chuyển đi lại hay là dòng gaming chuyên nghiệp của Dell là các mẫu máy Alienware, ví dụ như là Alienware Area 51M chẳng hạn. À, tất nhiên rồi, máy gaming thì sẽ hướng tới các bạn thích chơi game. Đó, mấu chốt là ở chỗ này. Các hãng thường sẽ tạo ra các mẫu máy ở từng phân khúc nhất định và mỗi phân khúc đó thì tương đương với một tệp khách hàng mà hãng muốn theo đuổi thì tất nhiên rồi mỗi khách hàng đó sẽ cần phải có những tính năng nổi bật và tính năng gì ờ, thừa thì sẽ bị tinh giản đi cho phù hợp giống như kiểu là bạn đi thi hoa hậu chẳng hạn ờ, cần ờ, thân hình chuẩn xinh xắn giao tiếp trả lời ứng xử tốt nếu có hát hay múa đẹp thì càng tốt hơn còn nếu không có thì cũng không sao vì đi thi hoa hậu chứ không phải đi làm ca sĩ diễn viên đâu đúng không nào đại loại kiểu như vậy đấy do đó mà à, mới dẫn đến việc ở cùng một giá bán cắt cổ là 30 triệu 50 triệu hay thậm chí là 100 triệu thì máy vẫn sẽ có sự khác biệt giữa các dòng laptop này một điều mà các bạn cần biết là nhỏ gọn nhẹ thì sẽ không thể đi cùng với cấu hình khủng được, hai yếu tố này đối nghịch với nhau. Vì thế để có cấu hình khủng thì máy đó phải trang bị CPU khủng. Ví dụ như là các CPU có Core i7 ờ, mà có đuôi HQ, HK hay H gì đó chẳng hạn, miễn là không phải dòng chip U tiết kiệm điện. Kèm theo đó là một VGA card đồ họa rời các bạn nhìn lên video sẽ thấy đây là một chiếc cạc VGA rời của NVDA bản full đầy đủ. Còn kế bên thì VGA đã được rút gọn dành cho laptop, nhưng VGA này vẫn còn khá là to đấy. Vì CPU và VGA khủng dẫn tới máy sẽ nóng và cần tản nhiệt, do đó mà các laptop cấu hình khủng này sẽ cần trang bị quạt tỏa nhiệt, một quạt, hai quạt gì đó. Quạt tất nhiên sẽ càng phải to tùy theo nhiệt độ tỏa ra. Điều này dẫn tới là các máy gaming hay là các máy chạm luôn luôn cho trọng lượng nặng, thiết kế to bản. Còn đối với các chiếc máy nhỏ gọn nhẹ hay à, còn gọi là dòng laptop Ultrabook thì ngược lại, chỉ cần CPU vừa đủ cho công việc, chip U là đủ, cũng không cần tới VGA rời thừa, vậy nên máy sẽ được tối ưu và có thiết kế nhỏ gọn hơn. Tất nhiên là về hiệu năng thì sẽ tranh nhau rất rất là nhiều lần. Ví dụ như là cùng một Project Premiere thì chiếc máy HP nhỏ gọn này chỉ mất tới hơn 30 phút để render xong, trong khi chiếc Alienware này chỉ mất có 6 phút mà thôi. Tốc độ của máy gaming này nhanh hơn 5 đến 6 lần so với máy Ultrabook. Qua đó để cho các bạn thấy rằng là ở thời điểm hiện tại và có thể là vài năm nữa thì chúng ta khó có thể có được một mẫu laptop dung hòa được hai yếu tố đối lập trên. Laptop nhỏ gọn nhẹ thì cấu hình chỉ ở mức đủ dùng cho công việc văn phòng. Laptop to nặng thì sẽ có cấu hình tốt hơn rất là nhiều và hiệu năng vượt trội. Tuy nhiên thì các hãng sản xuất laptop đều thấu hiểu được điều đó. Mình thấy là hãng nào cũng đều có những mẫu laptop cố gắng dung hòa được hai yếu tố trên. Kiểu như là laptop đó không quá to mà cũng không quá nhỏ, cấu hình và hiệu năng cũng ở mức không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu. Ví dụ như là dòng laptop MacBook Pro 13 inch không quá mạnh và hiệu năng như MacBook Pro dòng 15 inch, cũng không quá nhỏ gọn so với dòng MacBook 12 inch hay như là Dell Precision 5530 và Dell XPS 9570 mà bọn mình cũng đã từng review trước đó rồi. Các bạn có thể xem lại ở phần mô tả. À, có cấu hình không quá mạnh, được như là máy chạm chuyên nghiệp Dell Precision 7530, 7730 nhưng cũng không quá nặng so với Ultrabook Dell XPS 13 9370 hay là 9380 chẳng hạn. Nếu nhu cầu công việc của bạn ở mức uh, bán chuyên, ở giữa việc làm đồ họa chuyên nghiệp và việc làm văn phòng nhẹ nhàng, kiểu như là công việc của mình, mỗi ngày chỉ edit một video, up YouTube nhẹ nhàng, còn lại thì toàn lướt web đọc tin tức, lên nội dung content, thì ờ, sẽ chọn chiếc máy laptop đa năng như là Dell XPS 9570, Dell Precision M5530, ThinkPad X1 Extreme, Huawei Mate X-Pro 2018. Đó đều là các máy rất là lý tưởng cho làm việc không quá to, nặng cũng không quá nhỏ, hiệu năng ở mức quá tốt. Tổng kết lại, kết thúc video này, Phương Anh chỉ cần các bạn nhớ kỹ 3 điều. Đầu tiên là cần phải xác định đúng nhu cầu sử dụng máy laptop để chọn một laptop phù hợp với phân khúc của mình. Thứ hai là laptop nhỏ gọn nhẹ và cấu hình khủng là hai yếu tố đối nghịch nhau. Thứ ba à, vẫn là những mẫu laptop đa dụng, đa năng, hài hòa với nhỏ gọn nhẹ lẫn cấu hình ổn ở thời điểm hiện tại. Và điều thứ tư, ngoài ra là hãy bấm đăng ký kênh và comment hỏi đáp để giao lưu với mình. À, đó là tất cả những gì mà Phương Anh muốn chia sẻ cho các bạn trong video này. Hy vọng là các bạn sẽ có những kiến thức trước khi chọn mua cho mình một chiếc laptop phù hợp với nhu cầu sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.